tải thì cũng đã đến gần ờ, giờ trưa rồi đấy hà cái mảng chuối à mọi người xếp xếp đồ xuống đi xếp đồ xuống xuống uh, thuyền luôn bé ơi bé là bao nhiêu suất vào trong kia đấy 50 suất 50 suất à cứ ờ, lấy một trăm suất vào trong đấy không đi đâu đâu đi đâu thì ờ, sẽ trưởng thôn gia đình nào ấy đó là cái ờ, mà mà hộ phát rồi thì sẽ có trưởng thôn người ta vạch đấu đấy rồi Hãy với em rồi chứ để cho các bác ấy hàng xuống đấy mình sẽ mang 100 uh, 50 suất vào trong đó và 50 suất của em bé này là 100 suất nhé. Đừng có tôi để là chán nó đi đó thể hiện như thế thôi. Vậy ở trong đây là như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 đến mưa đến mưa lên sao mà mà Giang không, chạy vào phía đằng trong kia với hiện tại đây đang có rất là nhiều đoàn cứu trợ là phía đằng bên trong kia rồi là đã có rất là nhiều rồi nên là mình đã liên hệ với trưởng thôn này khu này là được ít và cũng đang ờ, phải chịu gánh chịu rất là nhiều đấy để đâm ra là mình vào trong này trước đó để cho các đoàn uh, uh, từ thiện khác thì người ta sẽ đi, đi dọc theo con sông vào sâu phía bên trong mẹ để vào ngân này

Dạ, ở nhà Rất là là có lo Đúng chú chị này Các bộ bé cũng đánh nhanh lắm Em có đi tầm biển được không ạ? Lôi thoải mái Chị có cái chi nghĩ là, là, là, là, là vượt sông hông à Chị nghĩ vượt sông chưa? Chị đang quá rồi Chứ không bao đây là mình phải vào phía này này để có bác trưởng thôn đâu nhở bác trưởng thôn bảo bác trưởng thôn đi cùng ấy sơn ơi anh sơn đưa em cái ví ấy. À, anh đi uh, à, thuyền bên này á à? anh đi sang bên này không đi được thêm một người nào à. chỗ này bao nhiêu suất rồi cô đếm cháu bao nhiêu suất đây rồi? 20 suất, 20 suất. 20 suất Cho 50 suất đi. Có thêm xuống 10 suất nữa. Đấy 30 20 suất đấy chứ 20 suất nữa là 40 suất rồi đấy. Chú nó xuống đi. Chú đang đi. À đi từng ít một gì? Vâng vâng vâng vâng. Để cháu biết đấy. thôi các cô nào mà ấy quá chật quá thì một người ở lại cũng được để cho anh anh ấy lái đò rồi anh ấy phải đi rồi và anh Sơn thì uh, sẽ đi uh, để phát quà và phát đấy cho mọi người gửi quà bắt buộc phải có như vậy không gọi là biết bơi bạn có pha hỏi biết bơi không anh lên anh là anh tí này tiếp đi lên trước kia à đây cái này đây cái này gì ơi Thôi đi đi. Thôi, nội à. Đấy, của anh chị à? này. Đây ấy, mình vào sâu trong kia là nó còn ngập nữa mà ở đâu nhỉ? cái thờ hôn Thuốc ở Nè Đứa trái đây đứa chắc à? À, ôi, tổng trời chết nữa Không Con từ từ từ từ Vút xuống à? đồng quá không bạn chị? Mình đi à, trọng đi là chủ yếu là trưởng thôn đây là xóm đây đây đây còn có thuyền đây nữa này chở thêm nữa này chở thêm ấy nữa đến lòng ông thôi đô là phải đi giá giá lấy tiền nữa phải không người ta đi cứu đây đi đi về đâu đi nào chơi đi nào giờ thì ờ, mình sẽ đi sâu vào phía đằng trong nha quý bác anh chị nhé. Đấy là trong này thì các ờ, bác anh chị có thể nhìn thấy mét ờ, nhìn rất là ấy tuyệt tí tí này là, là đấy rồi đấy rồi luôn đấy nặng không nhiều quá đấy là cùng anh chị ra đây rồi đây này đấy đồ quá nặng luôn đấy nặng như này thì ờ, rất là nguy hiểm cho mọi người để mình đi ra ngoài tiếp để, để phát cho bà con đấy đây mênh mông nước mà vẫn kiện xin chào mọi người thôn gì anh nhỉ? Ờ, đấy là thôn gì? Thôn này thôn là thôn là tên là gì anh nhỉ? Thôn mình ấy. Già. Già Lai Sa. À Già Lai Sa. À. À, bà con đây này đấy, bà anh chị không thể đi được luôn rất là cực vào trong hiện tại thì à, nước còn à, rút xuống một nửa rồi trước là hầu như là là, là ngập đấy luôn đấy Ờ, mình sẽ vào từng nhà một để để gửi Ở đây cũng có một cái thuyền Đúng rồi, hộ gia đình à, cô lấy một cháu một suất được không? Cô, cầm mình xuống Anh Nhà bác ơi, hai bác Con là giòn nha, cửa kênh được ờ cháu gửi bác uh, mọi người xuất quà đình vào đây ờ. à. bên nào bên nào chi chi quán vậy nha là quá giờ dồn dung à, vâng, vâng. Ờ, vâng. chị riêng ừ. à đây mình kèm cho bác gửi hộ cháu luôn nhá Thôi trước dạ, hết thì cảm ơn Dạ dạ dạ dạ bà con cố gắng nha các bác cố gắng nhá để để vượt qua lúc khó khăn này đó. Dạ, vâng cháu sẽ đi đến tận nhà khác trồng chành lắm này là là đông người ấy ôi dồi ôi một hai ba sáu người bạn phan để để để em để đấy đây đây đây đây đó giờ bị gia bảo thì là họ đang trực tiếp cho nhân đang trực tiếp cho nhân luôn ờ, anh có chai đứng nó thì có có danh sách nha cô anh chị danh sách mà những người ở trong này anh ơi gói nhắn sẵn á sách gói nhắn sẵn á anh sẽ đưa đến tận nơi À, quế thì không sống được rồi, trong này quá ngập rồi, sâu nên là nó vừa rút xuống uh, hai ngày này nắng mà Thế ra là rút được một chút thì nó mới như này trước là nó ngập hết cả cái, cái, dưới này luôn này ấy ven ven người kia thì thôi ba anh chị mình mình phải nói là chứ mà vào đây là là là hầu như là không không đi được ấy vì nước nó quá quá quá sâu số ờ, lắm ngày trước nó nơi ấy thôi đây các đoàn trên kia còn trên kia nữa của anh chị kìa còn đang đang đi lên tận trên trước mình kìa một đoàn trên kia đây các bác cô đây là trong lũ mà nên là việc là đi lại thì rất là khó khăn à vâng dạ, dạ. vâng xuống máy đi phức tạp

mình mông nước không biết bác có sang được không à bác kia có cái đò nhỏ nhỏ ở đấy tôi ôi giời À đúng rồi, cho áo quần luôn Hai suất ở đây luôn để cho hai hai bác nhà này Anh à, đấy bác còn ờ, nữa rồi ướt sâu ờ, không để để phát chia nhau uh, cẩn thận cô ờ, dạ. ở đây đây đây nó trồng chanh mà theo ông đi mất vơ mấy ông đi mất vơ đó yeah. Ôi bác ở đây thế đây đây đây đây. Chị ơi. Áo quần đấy là ai mặc được à, thì con mắc thì mắc mà người lớn mặc thì mắc này. đâu đi vô thì đây đảo cái luôn kéo bố đấy tới đâu mà tới đâu mà chú ơi tới đâu đâu đâu ơi đây này đây thế thế thì bác này phải ờ, ra đây thì thế Thôi nãy ngồi trên đồi gọi bác ra Thôi bên đường Thôi để để bác ờ, ra này được Khó không Đi thì miếng thịt liệu Ôi trời ơi, rửa mà rửa nó ngấm được mấy cái trong mồ can chứ không được. Chưa, chưa mồ. Ô mới chưa cho cho đời đã. À đưa đi. Ồ. Ờ. Tôi đi mồ, về mồ. Đây cô ơi gửi lại bạn con cho bác. Tôi chào. Đáng con con con con chưa được mồ, đáng con chỉ để cho cháu đó. Ừ. Về nằm điều trị vừa chứ. Ôi nó bỏ đóng lại. Ê chú, thầy đây đây ơi cho tin. Ô, oh, gặp thương ông quá, ông ấy ngập hết cả người ra đây. Cảm ơn. Đây là con đi. Nhà đang nhà. Quay lên. Từ từ từ từ. Bác gửi cho hai hai, hai suất quà của con luôn nhá. Rồi. Chú con ăn cái được rồi, không sớm đâu. Ờ, tôi xin cảm ơn con đấy. Dạ. Mà đi viện nhưng mà mình đồ ờ, đi ờ, viện cho ờ, nó mắt. Anh ơi, cái các con anh này thì ấy chưa? Gửi anh này luôn, anh này có Anh anh có nhận chưa? Chưa. Dạ thế là gửi gửi cho anh ấy luôn đi cho cho cho cho khỏi à. nhà anh đây đúng không ừ, trên này nhà trên này à trên đây đúng không và vâng, anh nhận hộ em ấy nhá rồi ờ, cứ ờ, đi là nhớ nhớ nhớ người đâu nhớ người nào rồi là nơi nơi đá gửi rồi cho lao gửi đâu gửi đâu gửi cho uống nữa đấy gửi đâu à gửi nó uống à ôi cái đó Đấy, bác thì à, đi à, bộ ra ngập này luôn con được việc quần áo lạnh rét đấy Bên lử con nhiều lắm Ở bên kia đi à, cano máy là là, là của đoàn có này là Chị Bây giờ thì mình với tất cả à, mọi người lại tiếp tục chạy sang cái uh, xa một chút rất là ấy luôn này vất vả một mùa một bão một lũ này cái đàn trước mà mấy ngày về trước vừa rồi mà ra mà vào thì nó còn khác hơn cái này nữa cơ ra này nó còn rút xuống khoảng à, hai ba mét hai mét nước rồi cho con họ à, đi di tản rồi ông ba đây mà đi viện lên hôm qua rồi đi viện hôm qua à, thế à dạ, vâng. may là còn đi ấy mình à, sẽ vào đây à, níu ở đây để vào nhà anh anh à, cho mượn thuê đò để gửi quà cho anh nhé. Vâng. Đó này Ây da. Qua trang được mà lên mà chân ốc sen vàng được thì mới đáng hơn. Đó, ốc sen vàng được đấy. Đó. Lên đi lên. ở ờ, trên trên trên tàu. Lên nó không ở đó. Sư tám bên kia rồi. Ờ, Mày thì là là là bên nhà anh nha mình à, ấy à, mượn đỏ anh ấy lên để để thế này cho gia đình này à trong kia còn ngập hết nước bỏ quần đấy cái này lên nhà của nó vâng vâng vâng cho biết mà áo là là đồ qua lấy chưa qua lấy rồi bỏ lên Ê, không biết đi bộ vào thì không đi được các bác anh chị đây thì vì là nó ngập đến đến đến đến đến ngực này không thể à, đi à, đi vào ấy được thì à, tí nữa mình lại men men từng nhà một đây này hỏng hết rồi hầu như là không, cái gì nữa may mọi người còn đi sơ tán thời gian này nhà một nhà nhà nhà nhà nhà mà chứ mà phải lúa thì có ai chờ mày mày mày mày, mày cố đi ừ, ở nhà phải lúa thì cũng có ai chờ mày cố đi ừ. đóng mà trộn cái trộn nó ôm tôi ở cái giếng này chắc là là ở đấy chắc nước đục thôi ngồi ở con này còn uống được cái gì nữa cái này mà uống vào thì bệnh chặt rồi Ôi trời, tiền mua chị Tiền mua à, Phía đằng trong nhà anh chở đò à, giúp Giang để đi ấy này Là là hầu như là, là ngập trong nhà mà lúa thì coi như là ấy hết hỏng hết rồi Này nó vừa rút được mấy hôm đúng là khó ăn bây giờ mình lại đi tiếp cho các anh chị nhá để để đi đến ờ, từng nhà một các cái máy quạt mà họ bỏ trên cái quạt được cái bảo vệ cái quạt để mà nắng mà quạt mà bỏ trên bàn thờ luôn nhà ở đây chưa vừa đi sơ tán trên đường tàu rồi quạt này để trên bàn thờ không có chỗ nào để mà được quạt nhỏ bàn thờ nhỏ quạt trường hợp đến đây mà các anh chị đây này đến cái tivi này cái tivi này nó như này rồi lên qua đầu mình rồi cái kia này ăn bám bên em qua đầu ờ, khoảng đây ờ, cái cái cái này ừ, bám con con con ốc sên ừ. đấy rồi. Vâng. Đi đi. Thôi đi. Áo không có nó không nắng. Được cái châm nhà. Đây uh, à, quý cô bác anh chị mà có xem được thì hãy uh, cho Giang uh, một cái chia sẻ nhé Đấy uh, được rất là nhiều người uh, trong và ngoài nước cũng như là mạnh thường quân cũng anh chị thính khán giả trên kênh của Giang để có thể là giúp đỡ ủng hộ đồng bào miền Trung trong cái thời gian mà mình gọi là hiện tại thì mình khắc phục cái cái, cái cơn bão này đấy cho một hai ngày nữa mà bão nó lại đến thì mình không biết là tình hình nó sẽ làm sao nữa cho nên khi mình đi trực tiếp này vào đúng cái thời gian mà mà bão nó đến thì phải nói là lúc ấy mình không không thể biết được giờ nó rút được hai ba ngày rồi khi mình vào cái cái nhà anh um, chở đò này nó ngập đến đến cái bàn thờ ấy mà à, anh đã à, ngồi hai bên cho nó cân quá đúng rồi trong tranh trong tranh là nó sáng gần kia đấy ướt hết liệu ướt hết không nó không sao đâu chứ không đi là bọc lông nó còn mấy của nhà cụ em à nhà cụ em chưa có vậy ờ, đi uh, nhà mà có sách để vào từ gửi, gửi trực tiếp cho bà con Chà, dạ, uy cụ này Đấy chưa Nào ấy bây giờ sống như này thì nó bao quanh là là nước như này dạ. Nên nữa một hai hôm mà báo nó về thì đúng là là, là, là, là cái cuộc sống nó như thế nào rồi người đến đây cảm nhận này mấy mức bun mình lên, mới, mới... lên lên lấy cây đó là biết mức nước rồi mức nước nó lên như nào ấy đấy để để để phân phát quà này đã đã cảm thấy khó khăn rồi nói gì đến đến hai nhà trong đấy. À, này hai nhà trong này đúng không bên đấy thì đã để ấy bên là bên nhà đó con bên bên là bên nhà bên hai nhà là lên rồi hai nhà đưa cái chiêu em chiêu cho em em em để cho thái thái nhá đừng lên trên đường này em không bên bên này thì thôi bên này vào rồi thì thôi bên này để ra cái gì biết ờ, chưa con để ăn để đi để để sách đánh dấu này là ấy rồi Mình yên tâm là ai cũng được à, đều như nhau Ai không như nhau Chẳng mấy con bên kia có gọi thành viên cho họ không? Có Có Đến là vẫn có Hả? bên là vẫn có người có xuất tiên bên á Chào anh nhá Ôi rồi toàn ngập hết rồi trong à, ấy trước em phải lên đến nóc nhà quá nhờ. Ôi ôi. Đấy. Giờ mới rút được vài hôm. Qua đây không mình mai cho là kỳ vặt ổ cho đi hết tiến hái đó đấy à thủy tiến cố hóa đó cố hóa có miếng đó đấy à thủy hóa thủy hóa cô gửi vào trong uh, cho các cháu em ơi bỏ tiền vào bỏ vào trong trong thủy hóa để cho dễ nhìn nhất được mà không dạ, biết người cô là đi việc quan chị ạ ờ, đó là dạ, họ nói cô tiến thủy hóa đã đến tí nữa rồi gửi quân cho hắn chở vào cái này là đứa chó con mà đi đứa đấy cái phạt thuyền hắn chờ ra với hắn chờ vào hắn đi đến cái xóm họ đúng đúng là phạt cho người thôi mà mà khổ cái tiếng ghế vô rộng hơn thì ai nghe mà mình thì quản miếng đứa trực tiếp mấy cái họ lên đôi khi họ ngay lên đến là họ lẻo quân họ ngay nữa thế là quân miếng thì đồ đẹp cả mặc thứ bỏ đi ờ, chung là từ hôm mà vào trong này thì được tất cả các cô các bác các anh các chị là trong này là giúp đỡ rất là nhiều và cũng rất là vui tính và cũng, rất là phát tâm để đi cùng mình ấy, để giúp bà con này này về giang là là là mình chỉ nhận hai ở đấy đi mấy cô ở đây bên cạnh cô ở đây đi không đi từ thiên thiên cho mà lên đỉnh đó mà tôi Ui, đi tiền nguyên Mà vấn đề đó mà Rồi, Nghe rồi, nghe rồi Đà, đang lên đây, ăn cầm mua Chị chi nữa đứa cái chấm mới đi, ta chuồng quá Chị nè mà đưa <laughs> Chị là thôi Biết, biết đấy không? Biết là đúng hàng xóm, anh hàng xóm đấy đúng không? Dạ, dạ. Ờ, rồi Xem nào anh anh gửi gửi hộ em nhé Ô bà con ờ, thời gian này bị ấy thì cố gắng khắc phục một chút đi vào trong cái này họ đấy rồi giờ trưởng nay cũng con được mày mày mày xét đâu nhà là một một một một con bảo mấy của của đây lấy ngươi đi thôi nói về bác vò nguyên tráp nó đẩy nó ra đấy Thế bác giáp đấy hả Chưa. Chưa. Chưa. Không phải đấy Cái bác giáp là Quảng Trị. Không, không phải ở Quảng Trị. đứng đây đứng chị đứng đây đứng đây đứng đây đây là hàng rau của nhà rồi chị đây lên đây lên đây lên đây lên em đi đây đây đây đây đất của họ đất em đất họ quăng hàng rau của họ đấy họ không tán tài đâu cả thứ đó nó cái cái đó gì đó Ô, kéo thuyền ở đây. Đây đây đây. Đấy đấy, mình đẩy thuyền ra ngoài. Mắc cố thì Ai gì nữa đứng bên. Hết xăng không? Mình chừng có qua chứ Không ừ. Ở đây mấy bác này ở trong này ra đây không, không ra được lấy thuyền ra thôi Sâu quá ừ. Có người ở cháu với Bao nhiêu người ở đấy à chú nhỉ? Một thôi Bên này, một nơi bên này Bên đây là bao bao nhiêu bao nhiêu hai người à? Không à? Một anh nhà thừa à? Bỏ chặt quá đi đi, chặt qua bên này mấy túi đấy. Mấy cái. Kia. À. Rồi rồi rồi. Vâng vâng vâng vâng. Thôi đỡ để các bác. Vâng vâng. Các anh cố gắng nhá, khắc phục nhá rồi rồi rồi rồi rồi mình lên dọc hết trên kia để xem là nếu nhà nào thì mình sẽ tao nó tin nó chặt rồi tin được nó đi lên đằng nó đi vô đục thế nó lên đi lên đi bồ nó đây họ bồ bồ bồ nó về thôi cho thằng đi là bồ về mai nhịp đừng cầm đi đi dọc này lắm á dây cái dây cái một sáu đấy được sáu sẵn đấy hai ba bốn năm sáu thì có thì nữa ấy, nhiều nữa thế thấy có bảy suất nữa sáu suất năm sáu bảy bảy bảy suất ờ, đúng là giống nhau mà cũng là bánh kẹo rồi sữa bố đã đúng không bác được đúng không? Bố bế cháu ra đây làm gì mọi người vào vào nhà thôi. Đây bác ơi, đây bác ơi. Nó con nhỏ một. Đi thiệt đấy thôi. Lấy đó tạc Điều tạc à lấy tạc nó lấy của nó ngồi danh sách nó chứ Tạc Ủa anh sách phát rồi mà Chắc rồi lấy rồi này túi Chưa chưa em đi đi nó để cô đây Cô nhà em vào đấy Rồi rồi rồi rồi Chứ lị kia để em chứ lị nữa Cho em sách kìa em chứ lị nữa Em đi Xin gao từ thiên trên trên Phải nói thật nhá Thiên Đúng là lấy để coi sách không có Không còn còn nhiều người còn khó khăn hơn mình ấy, có người gia đình gia đình uh, mất này. Chồng mất con mất này. Ba đi ba cũng được cho ba suốt. Đó là ba người. Vâng, vâng. Ba đi cho ba đi đúng đây. Đi trong đó là tôi. Nó giá này tiền giá sao bác này là đâu bác này ba đi nuôi ba cha 100 tuổi không phải không phải nữa dạ. Dạ. vâng à bà cu đúng không à Tăng đến lên biệt, tăng đến lên biệt, muốn cho dây Em ơi, con tăng miếng nổi lên bụng anh rồi. Cho con lên xuống này đi, đi đi Ai còn ai? Đi cho nhanh khuyên không? Dạ. Không cho nhanh đâu, tăng miếng mình biệt không cho nhanh đi. Lấy lấy dĩa, còn lấy dĩa. Đó đó, đóng tay 10 ra đó. Bơ bơ. Này là cho nhanh đi. Này cho nhanh. Dạ bác này gì? Đây cái tủ đầu em mày chi chứ không phải. À. Ủa, nó tự thoát nó thoát từ cái hợp tác ấy, cái hợp tác ấy Tao không treo có đợi cho họ đi bộ ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền không nhau năm nay này này, à, có chưa nhà anh này có rồi đúng không chưa nay lấy rồi mà lấy lấy lấy chưa lấy chưa lấy, lấy thôi mình để nhường cho cho bà con chưa có mình sẽ đi vùng vùng, vùng khác nữa nghe anh này nói là anh chèo ghe là sang vùng bên kia còn còn hơn đâu bán chị ạ nên là mình đang muốn đi sang kia sau khi mà hết ở đây Đấy. Có nhà mình 5 người Mất 5 người cơ. À? Đấy. Nhiều Đấy, gia đình đây là cần được hỗ trợ. Nhà ở đây nó đập nó đập sập nhà Thì đây thì bà con chỉ uh, trước ngập là đang đang khó khăn thôi nói chung là ai cũng thế tại vì nó nhất là bây giờ là ngập nước của các anh chị nhá thì mình cũng không thể là là là phát triển kinh tế được ấy làm rất là khó để mà còn khắc phục đôi là đã, đã mất bao nhiêu tiền giờ của này này em nói với anh này giờ anh về đây anh ủng hộ thôn làng mà giờ thôn làng nó có một chuyện đó to đang dư đấy anh nói với thôn làng là giờ tôi ủng hộ làng rồi giờ các anh cho đôi ờ, treo treo thuyền chở tôi đi ờ, tôi tình nguyện chỗ khám một chút nữa ừ. đó là em chở anh đi là là ờ, bây giờ cái đó to đó đi là chạy gì tiếng được yeah. Dạ. thế là mình phải nói với trưởng làng à nhà, dạ, để để biết cả nhà dạ. trưởng thôn đúng không dạ thế nói một tiếng là đi, à đã là họ họ nhanh đưa đưa, đưa cống rồi xong chứ là họ lấy trong mưa đó đi à đến qua rồi đấy nhé mày chuyển xuống đó đi đấy trước bàn cái gì kia là có bão nữa tại về cái khu vực mà quảng trị của anh chị nhá là là cũng đang bắt đầu là các đoàn cứu trợ đến khu vực quảng trị khá là đông luôn kín chung là đây mình nhìn cái biển nước thôi chứ chẳng có gì nay là thời gian này à, hai ngày qua thì nắng thì nước nó rút nhà giờ chỉ ngập trong nước thì con vào đến thì à, sau khi mọi người đã phát xong rồi ở phía đằng trong kia kìa các anh chị ạ thì mình ra ngoài này mình sẽ hỏi anh à, trưởng thôn bác trưởng thôn đâu nhỉ như nào nói chứ là có bán cái miếng cái đình chủ đâu không khi mang đi tập trung này đi cái đi chơi hai triệu thôi không không không để hai linh quan điểm mượn cái xe rồi để chạy đâu có cái gì bán rồi nè hàng mặt rồi đó anh mình bắt lại hôm giờ bác trưởng thôn xem để để để xem trong danh sách còn còn bao nhiêu người chưa có đây thấy ờ, đưa đưa con một suất uh, đúng không? này Vâng, thế là đồng quà thôi. Bây giờ con đưa nước tiền, đấy là con đưa tiền cho, cho bà con vâng. vâng, vâng, rồi. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Thuốc nhá, dùng nhé. Cảm ơn. Thuốc thuốc thang ờ, uống này. Dạ, cái bàn này hai bất dạ, ờ, lờ có những một người là đo với là có đâu đi mà hết hết hàng chưa lấy đo lấy đo nào lấy đo nào lấy đo của của đấy là của người đấy tao con tí nữa rồi rồi là hai dạ, hai chút của chị ấy mà tí nữa phải sau tí nữa tí nữa tí tí đợi tí lấy đồ bây giờ cô lấy đồ nhé bọn chị hai xuất hai đồ nha đi về ờ, nói với chị chứ chứ chủ có chơi đến đâu mày dưới tải biển ờ, nữa đến đó mày thích đi cho rồi mày trơn cái cảm chứ rồi kia mà kia chắc phải mày thôi thôi có hộ thôi chứ thả mày đến đây mày lấy được cái chứ hai ba bốn con ờ, là, là thì có rồi đúng không? Dạ. Đúng rồi. Anh cứ ghi giấy thì anh phạt anh ghi giấy ra ngoài cái mất không cái đấy trưởng thôn có danh sách mà nếu mà không sợ là mình phát nó trùng lên nhau ấy. Thế mới bảo trưởng thôn đâu mà này, trưởng thôn ra mà này. đây có danh sách ở đấy thì trưởng thôn để bọn em phát với con. Thôn mà xem danh sách có hộ gia đình đấy là đã được rồi thì mình không hiểu chứ mê mê tai mê là biết đúng cái gì cho nên lấy đi cả người mê cái nào mù đi là mù là phải đưa lấy đi thì người mê cái nào cái người mê người mà chở thuyền thì chắc chắn là, là ấy rồi thì nhất là công mọi người để à, đưa đi cũng uh, là là, là tốt tí đang ra một chút xem là soát lại cái danh sách ấy